chia luôn nhá mấy chụp con công hốc hết thì vịt nghệ hôm qua thua hơi nhiều đấy. em trương luôn nha giá mấy triệu giá triệu ba triệu ai bốc ông đi ai ừ, bốc ấy ừ, nhảy 3 triệu bạn đi em bó đâu bó à. ai bốc bốc đi nên bạn bốc này bốc đấy bài dây dày bài cứng đánh xương đi 3 triệu bạn wow đi lại và không điểm đấy không điểm bỏ thì ba triệu còn 3 triệu đây em còn 3 triệu bấm 1 2 3 4 5 6 7 điểm mấy 7 điểm anh bảy điểm à bảy đi mua nhà đã chán năm điểm mua đi đâu bảy điểm bấm thôi kéo anh tú em đã ở đấy hai ván gần bao nhiêu đây có hai ván nó quay vòng đi ván này đến được anh à chưa ván đầu em ván năm này ván ba thôi tránh tình trạng nút đi đi 3 triệu 3 triệu ừ. thêm khoảng 3 triệu béo ấy bụng nó đau một cục quần bói hôm trước là ăn bán này nó gì bảo rồi đến vòng anh này em rồi đến ờ, anh họ anh anh anh anh nam đến đến anh mua gà không có két mùi thối bầu ai bốc rồi em bốc à ừ. đúng rồi em bốc em bốc à sao quán này làm ma làm chay chưa làm mấy cây 13 triệu một đéo đi thoải mái luôn Ui, vỡ, vỡ 3 triệu anh ạ Vâng Có chứ anh đi ba triệu ừ, Kèm anh 10 bộ Đi ba triệu không ạ? Không không không em đang chơi ba triệu con ba triệu Vâng Được anh Mấy mấy triệu á? ba triệu ba triệu Tổng em có triệu Em bỏ em bỏ Bán đấy Rồi rồi ok anh ok anh gửi luôn vào số này cho em nhé từ tám điểm này Đã. Dạ. Hmm. đi chạy ba triệu ba triệu à? ba triệu ba triệu con cho em ba triệu nữa ba triệu ba triệu ba triệu vẫn còn hơn ba triệu nữa bằng này thêm em ba triệu gì không nhỉ bấm liêng ăn liêng ăn tí thì chị chết rồi ừ, Ê Chín nè Rồi rồi Ngoài không đánh nữa không? Này là vợ của anh là... gọi, ấm yêu không? Không Không gà ngoài đi không? Gà ngoài đi không? Làm đi 8 triệu nhá. Ừ. Bốc rồi lại gì à? Ừ. Bốc chưa? Chưa bốc chào. Đấy, chia luôn đi. Ui trời Đánh gheo rồi đúng wow. Gọi phát đen ngay gọi nhà nó chú chết này ba điểm thì còn một nhà cô em nghỉ đi mỗi hai triệu chưa ông vay em mua cắm cái xe ăn pháo em đưa tôi cầm cho anh sao hay cầm một điện thoại em được chứ chưa anh nghỉ rồi đưa điện thoại cũng được cầm bao tiền đây con iPhone 8 thì anh cầm bao nhiêu Thôi con này tôi cứ cầm cho ông 7 triệu nhé Ừ. Thế cho nó mượn chụp đi Đi nó sẵn lấy xong chụp quá làm gì hai ổ năm sáu bảy tám chín mười một hai mười sáu mười tám mười chín hai mươi bố mày con đỏ đây ừ. đi đi 3 triệu anh em nhìn này chết đến nơi không biết được mà mình á đi mình á đi đâu này bỏ bỏ rồi đây thì còn né gì đâu đi ô oh, nền quy ca đầu nhọn tiểu mùng thế quên bỏ lên chè đi không mẹ đang bấy đang chín chạy mò kéo điểm đánh đánh bị chết nhà mình đánh con gà ngoài đi không gà mình ăn làm phát 10 triệu cũng được bạn xem tiền bạn tính à Ồ. Bông. Cái nào bốc ấy? Anh bốc ấy à, muộn đấy vừa mới ngủ đi còn à em mượn anh nghe nhá đi ba triệu bạn alo vâng anh nghe à, anh bỏ bỏ hết rồi hai điểm thì còn à, ui trời ôi trời anh đợi được anh tiếng tiếng tiếng vào anh mà đó 5 triệu rồi, ừ. thì vừa vặn đóng vào không ạ anh đảo ờ, mấy triệu thế thôi anh em đánh phát này đánh theo này nhá thằng nào to thì ăn bạn có bao nhiêu tôi bạn gà ngoài ừ. phát ừ. em bốc đi ừ là phát từng ly chín chín đây là 14 triệu này đấy vừa ừ, 9 triệu nữa là anh em mình đánh phát này là đánh tiền ngoài nhá ừ. đánh điểm là to đấy anh nát luôn khai kiếp ba cây à đi làm nhà năm điểm chín điểm chết đi mẹ bốn điểm đi à, mất đất cài là tùy ông tùy ông ấy chủ gốc ông này ông đã cầm cái điện thoại đấy em điện thoại anh đây ừ. tí ông, ông về chìa khóa thôi nhá Ui.